dân oan 63 tỉnh thành tiếp tục tuần hành quanh Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2022 hôm nay. Hôm nay 19 tháng 5 tôi nằm toan làm thơ chửi bác vần thơ mới hơi phang phác thì tôi thôi tôi nghĩ bác chính trị ra sọt rác không đáng để tôi đổ mồ hôi làm thơ dù là thơ chửi bác đến thằng mắc tổ sư bác. Cũng chữa được tôi nguệch ngoạc vài câu thôi hơi đâu mặc thầy bọn văn sĩ cô đầu vút dâu. Xoa đầu, mơn trớn bác thế rồi tôi đi làm việc khác kệ cha bác. Ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện 1964 mấy chục năm qua rồi, tôi vẫn nhớ thơ của thi sĩ Nguyễn Trí Thiện vuốt dâu, xoa đầu, mơn trớn bác. Thế rồi tôi đi làm việc khác kệ cha bác, chửi một cách văn hóa thâm thúy thật. Cũng mấy chục năm qua, năm nào tôi cũng chứng kiến những clip của đồng bào trong nước. 63 tỉnh thành đã gửi đến cho tôi. Họ là những dân oan mất đất, mất nhà cửa, gia đình ly tán, không một chỗ dung thân, phải ngủ bờ, ngủ bụi, sống trong cảnh bần hàn, cơ cực. Đã làm tôi nhớ đến thời tôi còn nhỏ, khoảng 17 tuổi cũng đã từng đi bụi đời được khoảng 6 tiếng đồng hồ mà tôi còn chịu không nổi. Khi màn đêm vừa xuống, những con muỗi háu đói đã bu vào da tôi. Để hút những giọt máu thơm tho của tôi tôi cũng không có nước để mà xúc miệng, rửa mặt không có cầu tiêu, phòng tắm. Bởi thế, sau này tôi rất thương những dân oan mất đất mất nhà. Vì hiểu rõ nỗi thống khổ của họ, ai đã gây ra, quan to quan nhỏ, công an, bộ đội, dân phòng đã gây ra nỗi thống khổ này hay luật pháp mọi dợ của chế độ Việt Cộng hay được gọi là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho rằng không một công dân nào có quyền sở hữu có nghĩa là làm chủ đất đai của mình. Đây có thể nói là luật của kẻ cướp. Mọi người công dân chỉ có quyền sử dụng đất của mình. Vậy chẳng khác gì người công dân đang xây nhà mình trên cát. Vì đất của nó, do nó quản lý. Nó nói ngang, đất này do tao quản lý. Tao buộc mày phải rời khỏi đây trong ba ngày. Nên nhớ mày phải kéo nhà mày đi khỏi đây trả đất cho tao. Nếu mày không đi thì tao cưỡng chế. Có lẽ trên thế giới này chẳng có quốc gia nào có luật pháp ăn cướp đất đai một cách mọi dợ như ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết luận, mọi công dân đều có thể trở thành nạn nhân bị bọn cán bộ cộng sản cướp đất bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Quý bà con 63 tỉnh thành hãy giúp tôi thực hiện những biểu ngữ như sau. Công dân Việt Nam có quyền sở hữu đất, công dân Việt Nam có quyền làm chủ đất, công dân Việt Nam chẳng muốn ai quản lý đất, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Toàn dân không muốn ai quản lý đất đai của mình, toàn dân làm chủ đất có quyền đuổi thằng quản lý đất, ông chủ đất phải cao hơn thằng quản lý đất, thằng quản lý phải tuân lệnh ông chủ đất. Hồ Duy Hải vô tội, đừng kêu gào bác Trọng, bác Phúc, bác Chính hay bác Tô Lâm nữa, mà hãy tin vào sức mạnh của chính mình chứ mấy thằng cộng sản này chỉ biết ăn cướp và sống trên xương máu của dân mà thôi. Như Việt Cộng Tô Lâm đã ăn một bữa ăn bò rát vàng 51.000 đô la Mỹ. Giờ nó còn được đi kèm với Phạm Minh Chính đến Mỹ đang làm nhục quốc thể với những câu chửi thề. Nó sống đế vương như vậy, chẳng thằng nào biết thương dân đâu. 63 tuổi thầy nhất là tôi Dương Tề An, Lạng Sơn đi chống tham nhũng bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi vì các cấp tòa án bao che hành vi che giấu tội phạm về giả mạo giấy tờ chúng tôi có trình tiết mới gửi đơn đến nay vẫn chưa giải quyết để, để bảo vệ nó nhanh hơn dân oan 63 tỉnh thành chúng tôi nhất là tôi Dương Thị Lan Nạng Sơn và Ngô Thị bà Ngô Thị Hồng đi trong tháng chống tham nhũng về để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 63 tỉnh thành chúng tôi vì các tòa án tối cao bao che cho tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tìm ra đầy đủ chứng cứ mới đến đây chưa xét xử hai nữa ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn cho đăng ký giả mạo giấy tờ hiện nay theo điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì chúng tôi yêu cầu đề nghị và cung cấp tài liệu chứng cứ Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn không cung cấp được. Bà con 63 tỉnh thành chúng tôi hiện nay không được đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chống để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho chúng tôi. Nay chúng tôi phải đi trên đường phố của thành phố Hà Nội để chúng tôi chống tham nhũng quyết liệt để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp do chúng tôi yêu cầu bác yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn giám sát vào cuộc để điều tra xác minh làm rõ việc oan sai của chúng tôi cháu Nguyễn Phương Anh ở ủy ban ở thành phố Lạng Sơn đang đi kêu an gọi bác Trọng, bác Phúc, bác Chính, bác Huệ để cứu ông nguyễn văn đăng bố bố bỏ bỏ con coi không có trách nhiệm để nuôi con và cướp hết tài sản của con đi hiện nay con phải lang thang bị bệnh tật khuyết tật nhưng con vẫn phải đi đòi lại quyền lợi đây bắt trọng đâu cứu chúng cháu các con bị oan sự bức xúc của nhân dân rất nồng nhiệt đến ủy ban thường vụ quốc hội công an nơi lên xe đây bà con 63 tỉnh thành chúng tôi không còn đường nối để kêu oan nữa thì chúng tôi phải đi khắp thành phố Hà Nội để tất cả ban ngành lãnh đạo của đảng và tất cả bà con 63 ở trên đất Hà Nội biết rằng sự oan sai và sự nồng nhiệt của bà con như thế nào bất đức như thế nào bức xúc như thế nào về cái ủy ban thường vụ quốc hội chúng tôi đến thì công an chặn không cho đến thì bây giờ chúng tôi phải đi khắp thành phố hà nội để chúng tôi minh oan <laughs> những cái sự oan sai của chúng tôi như thế này tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội đoàn giám sát của thanh tra vào cuộc điều tra xác minh làm rõ minh bạch cho pháp luật cho những dân ở khiếu kiện lâu dài ở ủy ban ở quốc hội và ở ngô thị nhậm để chúng tôi giải quyết đúng quy định của pháp luật không bao hành vi che giấu tội phạm về việc người có quyền và có tiền cứ bất chấp không thể nào giải quyết để bắt thương mình chỉ ra được đi phải đi chỗ khác thờ phục cái sự bức xúc thật nồng nhiệt đối với Dương Thế Lan chúng tôi bây giờ chúng tôi đi kêu oan minh oan ở đất thành phố Hà Nội chúng tôi đến ủy ban thường vụ quốc hội công an đo nôi lên xe chúng tôi không được ờ, minh oan về công việc bức xúc của 63 ờ, tỉnh thành chúng tôi nay chúng tôi đi lên trên đất thành phố Hà Nội để những cái sự oan sai khắc nghiệt này để minh bạch trước pháp luật về những quan tham về những đưa đẩy những đưa đẩy nhân dân đến thành phố Hà Nội để phải minh oan về những việc quan sai này thì tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu ban bí thư bộ chính trị yêu cầu đoàn giám sát của thanh tra ở ờ, của trung ương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ cho nhân dân chúng tôi sự bức xúc nhân dân chúng tôi rất nồng nhiệt và rất hưởng ứng về những việc này về những việc làm của 63 tỉnh thành nhũng nhiễu trước pháp luật khi khi trung ương có văn bản chỉ đạo coi thường trung ương không giải quyết không làm đúng quy minh bạch trước pháp luật đối với người dân dân chúng tôi thấp bé cổ họng không biết kêu ở đâu chỉ có lên trung ương để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho 63 tỉnh thành chúng tôi gia đình chúng tôi nhân dân chúng tôi rất bức xúc lòng nhiệt chúng tôi không đến ủy ban thường vụ quốc hội được thì chúng tôi phải đi khắp thành phố hà nội để minh oan cái sự minh bạch trước pháp luật đối với người khiếu kiện đơn tố cáo và đơn khiếu nại của nhân dân sự bức xúc này ai biết nhân dân chúng tôi đâu nằm về hè buổi đêm hôm mũi cắn tiền không có vặt vẹo trên cái đường phố hà nội này thật là nồng nhiệt nhân nhân dân chúng tôi bà con chúng tôi sự bức xúc nồng nhiệt đối với những thứ khi thu hồi đất của nhân dân thì không có quyết định không có giấy mời và không có những cái gì dự án ma đối với đối với các dự án nêu trên thì tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội đoàn giám sát của thanh tra để bảo vệ quyền lợi lợi ích giám sát thực tế về những việc thu hồi đất của nhân dân và những việc bản án oan sai về việc đăng ký quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật tôi dương thể nan lạng sơn thật bức xúc thật nồng nhiệt thật hưởng ứng đối với bà con 63 tỉnh thành chúng tôi hiện nay 63 tỉnh thành chúng tôi đến ủy ban thường vụ quốc hội để minh oan đồng nhiệt để làm minh bạch trước pháp luật nhưng ủy công an thành phố hà nội lại cho chúng tôi lên xe nên chúng tôi không thể minh oan được nay chúng tôi phải đi trên đường thành phố hà nội để chúng tôi minh oan để cho tất cả thành phố hà nội nhân dân 63 tỉnh thành được biết rõ là cái việc quan sai của nhân dân như thế nào, lồng nhiệt như thế nào. Và ông Dương Thanh Bình nói 100% đã giải quyết cho nhân dân đơn thư khiếu khiếu nại và tố cáo. Nhưng hiện nay nói nói thì trên giấy tờ nhưng thực tế và báo cáo trong ủy ban thường vụ hội nhưng thực tế là ủy ban 63 tỉnh thành chúng tôi chưa được giải quyết và chưa được minh bạch trước pháp luật yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội đoàn giám sát thanh tra của trung ương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ về việc đơn khiếu nại và tố cáo kéo dài và vượt cấp của nhân dân 63 tỉnh thành chúng tôi langsam. chết đi Sự lòng nhiệt của 63 tỉnh thành quyết tâm Bắt rồi rồi Bắt đi sang Bắt rồi Bắt rồi Thôi mày con ra được thôi Đó Nào nào đi đi đó bắt đi rồi y e a ủy ban thường vụ quốc hội tất cả ban ngành lãnh đạo của đảng đề nghị ủy ban các tỉnh phải giải quyết cho nhân dân nhưng các tỉnh coi thường pháp luật không giải quyết cho nhân dân ủy ban các cấp không coi thường không theo coi coi thường của ủy ban thường vụ quốc hội thành phố hà nội để minh hoan để yêu cầu bộ quốc phòng vào cuộc để ủy ban thành phố lạng sơn phải lên đây đón để giải quyết đúng quy định của pháp luật để cứu con để tuổi thơ con về đi học Lạng Sơn có đăng ký giả mạo giấy tờ, ngụy tạo chứng cứ, làm khống. Tòa án tối cao bao che cho tòa án tỉnh Lạng Sơn về giấy để đề nghị ủy ủy ban thành phố Lạng Sơn, ờ, à? ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn minh bạch trước pháp luật nhưng coi thường các ờ, văn phòng chính phủ nên chúng tôi phải vượt cấp để minh oan để làm rõ những sự trong sạch đối với đảng của tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký quyền ngụy tạo chứng cứ làm khống và công an tỉnh Lạng Sơn đã giám định giả mạo rồi nhưng tòa án tối cao lại bao che cho tòa án tỉnh Lạng Sơn hiện nay chúng tôi phải minh bạch để làm đúng quy định của pháp luật để gia đình nhà chúng tôi đi kêu 12 năm ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành nhũng nhiễu theo pháp luật coi thường trung ương đảng coi thường ủy ban thường vụ quốc hội không giải quyết do đó 63 tỉnh thành chúng tôi nhất là tôi riêng về An Lạng Sơn phải xuống đây để minh oan để thật minh bạch cho pháp luật để làm đúng quy định của pháp luật đối với nhân dân chúng tôi của nhân dân rất nồng nhiệt yêu cầu bộ công an và công an các cấp của Hà thành phố Hà Nội vào cuộc báo cáo các tỉnh Lạng Sơn để làm đúng quy định của pháp luật không để chúng dân đoan chúng tôi phải thiếu kiện vượt cấp để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho nhân dân đơn thư tố cáo và khiếu nại của nhân dân đúng quy định của pháp luật đi nãy về cho cái mày đến chụp thấy đi nãy đi nãy sự bức xúc của nhân dân nồng nhiệt thế này yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội ban bí thư bộ chính trị và đoàn điều tra kiểm tra của trung ương vào cuộc để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho nhân dân đơn tư tố cáo và khiếu nại của cơ đẩy thành phố thành phố đùn đẩy ủy ban tỉnh lý do tại làm sao bây giờ phải muốn minh bạch trong pháp luật thì phải giải quyết rứt điểm cho nhân dân đối với các tỉnh 63 nhanh thế cái gì thăm mắt hết